phải di chuyển uh, ờ, 30 phút rồi mới uh, vào trong được uh, cái thôn này đây là cái uh, cái cái cái cái xã thứ hai mà chúng em đến mỗi một uh, ghe sẽ ghé một cái uh, xã và mọi người nhìn thấy cái uh, cái cột điện không à, hôm bữa thì nước ngập lên tới nóc nhà luôn nhờ hai ngày nay trời nắng không mưa nữa thì nước bắt đầu rút những cái mồ những cái mồ còn à, hôm bữa là chìm ngập trong nước luôn bây giờ thì lú lú lên được tí rồi mênh mông là sông nước mênh mông là sông nước bà con à, ở à, chỗ này cũng ngập đến nóc nhà đây bắt đầu vào tới à, trong được à, những cái à, hộ dân ở đây hôm nay nước rút được khá nhiều rồi thì mình vào cứu trợ cho cái thôn ở trong đây cano vào đây không được bởi đây bởi vì đây là cái đường đây là cái đường đường mà bị ngập lên như như vậy nè mọi người hôm nay là nước rút bớt lắm rồi nhưng mà vẫn còn tới tới đùi của người người dân thì cái à, xuồng máy của chúng em đang đi vào à, à bên trong kéo theo kéo theo sống kéo theo chở hàng kéo chở hàng đây các bạn nhìn à, các bạn nhìn thấy không quân đội rất là nhiều đang đưa từng chiếc cano của mình xuống hỗ trợ giúp cho mình và cũng có những cái cái xuồng máy Sư Anh ơi Đưa đưa đưa cái xuồng anh qua đây để chuyển cái máy vô Đây Bây giờ mình đi trước đi để chở đợt sau đi Để hàng hóa còn rất là nhiều Đúng Đây là vô, vô Bây giờ phải có một người một người bên ghe mình dẫn đường Đây đây là những cái à, nhà bị à, cô lập Hôm nay à, nước nước rút nhiều rồi Nhưng mà nhưng mà chúng em đang vào để có thể à, hỗ trợ cho bà con bà con không có ghe xuồng đi ra là cũng khổ lắm thôn về thôn về có cơm bà con nói có cơm có cơm mọi người có nghe không à, cái tàu cano không có thể đi vào trong được thì cái à, cano à, không vào được bên trong đây thì cái xuồng máy của chúng em sẽ vào tiếp cận với bà con cẩn thận nha hồi nãy chỗ này bị mắc cạn đó vào vào tặng quà đi vào đi cano không vào được vào đi đây mọi người nhìn thấy cái uh, mấy cái nhà này không nước ngập lên tới bên nhà đây là cái đường cái đường đây là cái đường là đường bình thường nên thành ra cái cano không vào được thì uh, chúng em cho những cái xuồng máy vào sâu bên trong để uh, à, gửi hàng cứu trợ cho bà con được hai ngày trời nắng nên thành ra là nước rút bớt khá là nhiều à, bà con leo lên nóc nhà sống như vậy đó cả nhà leo lên nóc nhà sống nước rút à, cũng rất là nhanh rất là mừng cho bà con cái cano của mình không vào được mọi người nhìn thấy sâu bên trong không nước vẫn còn tới à, thắt lưng và cái xuồng máy đang di chuyển vào sâu bên trong để có thể trao quà cho bà con đi vào trong thôn được hai ông bà lên này các bạn chắc chắc chắc cậu lên chắc cậu lên cẩn thận cẩn thận cẩn thận cái chân cái chân cái chân cái chân cái chân cái chân bánh quạt cái chân cái quạt kìa cái bánh quạt kìa lên đi bà lên đi bà lên đi ơi lên đi lên đi tàu này cứu được hai người ngồi nghỉ đi bà tàu của thanh ờ, phát được hết khoảng chừng 300 ờ, phần phần cơm đó 300 300 phần cơm tàu của chị huệ với lại vinh long minh ca cứu được hai ông bà 300 phần xôi 300 phần xôi lộn đừng đấy đi mẹ đi bố đi có nuôi tao đào tao cũng nắm cổ đấy mà Hãy subscribe cho bỏ lỡ những Má ơi, con có không? Cho con rồi nếp. Vịt, Cho nếp rồi, nếp để đi lũ lên mình không bị trôi rồi nó sao ờ giỏi bận cho liền đi biết bận không không xả rác cho tao. đang thích bơi đang thích bơi không xả rác rồi nhớ nha nói người lớn không được xả rác nghe không dạ. thì mình rác mình thả ra thì nó ngập nó chạy vô lại thấy không dạ, ừ. Ôi, cảm ơn mẹ nha lấy nước không có nước chưa có nát không nát lên nạt không nạt nước lại là cái bọc lại cái bọc ờ, cái bọc bỏ áo áo áo pháo đó đưa cho họ luôn đi đó đó đó đó, đó cái đó ờ, anh em ở đây đây nhà nhà nhà em là ở ờ, mười nhà mười nhà hả cho thêm bảy trái nữa đi cùng một nhà cầm phố nè trong một họ à? cùng họ à? thôi ráng nha anh ở Sài Gòn mới về hôm qua ủa dạ anh ở đâu Sài Gòn ở Sài Gòn về được ở Sài Gòn đây đây à, nào anh anh mày cầm đèn nổ máy nào nhìn nhìn lại đây ba ba bố con à con đang chạy ra rất là đông. họ mừng quá kìa chân té có chân té tân ơi chân té từ từ từ từ từ từ từ từ từ rồi rồi stop lại stop lại stop lại dừng lại dừng lại dừng lại rồi rồi đồ ăn nè sao sao sao sao bao nhiêu bao nhiêu người bao nhiêu người trong đây sáu người hả có người già không có cần chuyển ra ngoài không có cần chuyển người ra ngoài không em ơi ra đây em ơi anh vô không được có đường vô không còn không chờ chút xíu anh anh anh chào qua kia chờ chút xíu đi chào qua kia em ngồi trên bờ đi chờ anh chút xíu anh chạy qua chạy qua mình chạy qua luôn không Cái này, cái này, cái không các bạn? Không phải bò bò bò bò đó kìa em ơi đừng cúp trọ đi nguy hiểm em ơi đừng cúp trọ đi anh chạy qua chị đứng yên lái qua tới khỏi khỏi khỏi lỡ không cần đứng yên đi đừng chạy qua có ai bị bệnh hoạn gì không cần sơ tán gì không có ai bệnh cần sơ tán ra ngoài không mấy mấy mấy ngày chưa ăn cơm cô ba ngày, chưa ăn cơm chưa uống nước luôn hả à, chú, cô, cô, cô đi không nổi luôn phải không chân kia phát quà mà ra không nổi đúng không ờ, rồi tội nghiệp quá con nhưng chân con con nhưng người mắc kẹt nó lắm hả cô khóc luôn kìa cô khóc thôi cố lên nha cô cố lên đi cô còn nhiều người con cạc trong đây chưa ra được nữa cô có gì được không con cho cho cho, cho, cho, chai nước bự này cố lên nha cô cố lên nha cô cố lên nha cô đừng khóc nữa vô trong sâu nè mới phát đừng phát ngoài qua rìa nữa ờ nãy có chiếc có, có, có chiếc ghe đi trước rồi ủa bây giờ trên đó còn ai nữa không đừng khóc nữa cô ơi cố lên